chào mọi người quay lại kênh của mình <clears throat> hôm nay mình uh, giới thiệu tới mọi người tiếp một số cân cấu nha mọi người cân cấu carbon đây mọi người xem rồi uh, mua ủng hộ mình nha đầu tiên là một cái cầm tay carbon giả trúc của hiểu gì đây thì nó không ghi rồi nha mọi người bón giả trúc nhé cái này nặng 80 gram đọt 1 ly da 27 thu vào là 80 sáng nha mọi người đây đọt khá là cứng một khúc một ống 2 3 4 lửa ống nha mọi người 4 lửa ống Ngoài hình thì con khá là đẹp cặp cặp bón giả trúc nhá cái này à, rút ra rút ra nó mắc kia à, mặc cái đầu này rồi mình rút khó ra quá đó còn cái đọt ở phía trong đây này, này. cái này khó rút ra quá thôi mình rút ra nữa cái này là cái số 1 bây giờ 400 nha mọi người rồi cái số 2 cái số 2 cái này là chia ta đài hoa ở ờ, à, cái cực trong cái cực trong đài hoa sản xuất ở Taiwan cái cân cực trong cân rút cực trong này khuyến đấy nha mọi người cái này thì à, độ cứng của cái này hình như tầm mới như vậy tầm mới ở ờ, đúng rồi tầm 10 31 đây các giống ở phía trong con khá là đẹp nha mọi người ừ. các món xoắn này các món xoắn nhá chỗ này hơi bị oxy hóa về mọi người đánh à, vệ sinh rồi cái này về vệ sinh dễ nhá tem này khuyên đá này đây cũng là đá này <clears throat> bát bát là bát văn ô bát văn đai quá nha mọi người bát văn đai quá mà cái chỗ này này đây này đây nó bị uh, cái gì đây bị mẹ đây này bị nứt đây này đây bị nứt ở chỗ đấy rồi cái này bị nứt rồi bị nứt thì thôi mình bán rẻ để ai về à, thay bát nhá <coughs> hạt in HX ba mươi một sản xuất ở à, tây quan cái này mình bán là trăm nha mọi người trăm cái nó bình thường thì mình bán một triệu một nó bị mẹ cái đó mới bán 800 với mọi người thay lại à, bát con số 2 800 đây con này thì à, cái cân này thì à, cái cân này thì nặng 400 à, g <coughs> đọt ở trên đó là 20 dài 32 đó để đây mình đo thực tế nhé con thu về 110 cm 110 cm đây tiếp theo là một cái cân cân carbon sub G Metasia Ryobi 15 3 mét nha mọi người độ cứng 15 dài 3 mét cây này thì à, nặng 160 g đọt 2 ly dài 29 <coughs> đó thực tế là 29 thu về là 1 mét 1 đây đọt cứng 15 nha ngoài hình các giống phía trong thì còn khá là đẹp khuyến thì khuyến bát ờ, Fuji hết nha mọi người bát rồi bát uh, Fuji trượt FS6 bát trượt Fuji FS6 cái này bị mất cái nắp đấy rồi mất cái nắp đây rồi nha mọi người mất cái nắp à, đây ở phía dưới đây. cái này là một hai ba bốn năm khuyên bao gồm cả đầu bu ừ. khuyên cũng là khuyên Fuji thôi ok cây này là cây à, cây <clears throat> số 3 à, cái số 3 này mình bán à, mất cái này cái này sản xuất sản xuất ở Hàn Quốc cái này mình bán năm trăm rưỡi nha mọi người ba năm trăm năm mươi rồi số 4 số 4 cái cân ISO của gì đây Giang Sung Ủa cái kênh này của hãng gì ta WB này Thì trừ gióng sung ở đây thôi nha mọi người Không biết của hãng gì cũng thể xuất xứ ở đâu à Cây cân carbon bát này bát vằn này ok bát vằn giống sung <laughs> à, WB PS 18NC đó, bạc nó ký hiệu như vậy đó tại sao đọc gì thôi còn cái này thì à, khuyên khuyên gì đây khuyên này cũng phải khuyên Fuji luôn khuyên này hình như khuyên hàng nữa sao ấy khuyên hàng lớn nha mọi người đó để xem nè hai bốn sáu tám 10, 11. 11 khuyên bao gồm cả đầu bu. Cây này thì à, nặng 300g, đọt 1,6, dài 4m4, thu về 115 cm. Đây. một này, hai này, ba này, nam này nam giống nha mọi người nam giống xem ngoài hình nó một lần nữa nhé cái này là cái số à, mấy đó ta bốn cái số 4 này mình bán 900 nha mọi người chín trăm số 5 Suzumi luôn Suzumi, Dot số 4 dài 4 mét rưỡi này cái cân này thì ngoài hình còn khoảng 68% à, thôi nha mọi người nó hơi cũ nhưng mà con rất là tốt này khuyên thì bị bóng ở đây một cái cái này về buộc cược là được bóng một cái thôi nhá buộc cược là được rồi hết khuyên là khuyên Fuji bát bát rồi bát vàng Fuji bản vàng Fuji rồi cần Suzumi cái này nặng 320g đọt uh, 1 thì 6 dài 4 mét hai đó thực tế 4 mét hai cái này nó bị uh, mòn nha mọi người kéo đi kéo lại thế này này nó mòn mòn uh, cả cân lần kia uh, à, nút thôi thu về 104 cm nha mọi người 104 cm đây đọt này là đọt uh, thủy tính này này rồi carbon năm giọng nha mọi người năm giọng ở ờ, ngoài hình ờ, kỳ giọng thứ hai á hơi xước mọi người xem lại một lần nữa ngoài hình của nó nhé ok. Cái này là cái số uh, à, 5. chưa? ừ 5 5 năm nay mới bán 650 nha mọi người 650 ok rồi số 6 số 6 là một cái cân tay trơ máy à cái cân này kênh tay người ta chỉ nha mọi người cân tay người ta chỉ thành cân tay trơ máy NFT carbon power look cái này người ta chỉ nha mọi người những chỉ rất là đẹp đó mang có đâu đầy đủ hết cái này thì nặng 100 g đọt 0.8 dài 5 mét thu về là 1 mét đọt của nó đây chị mà chị rất là đẹp nha mọi người chị cần tải thêm cần tải trở máy này carbon này carbon xoắn cầm rất là đảo tay một hai ba bốn nắm giọng nha Đó. <laughs> cái này nó đánh dấu để để để để, để à, làm cái cân cho thẳng thôi ba bốn nó quấn cái kéo gì ở đây này nó còn quấn cái kéo gì ở đấy nữa nhá mọi người đây cái chỗ này nó đánh dấu này đánh dấu cho cái cân nó thẳng á bỏ ra cho dễ đây đó một hai ba bốn năm cái này là cái uh, số mấy đây năm sáu cái là cái số 6 nha mọi người cái số 6 mình bán 600 số 7 số 8 hai cái cần tay một cái uh, ờ, tầm boy 2 mặt 7 tầm bô 2 mặt 7 cái này thì uh, mình đo là nặng 60 gram đo không 0.8 đo thực tế 28 UV 107 cm đây cần gặp bón cho mọi người ba giống đây đây cái này cái số à, bài ít là 300 nha Rồi cái số 8 <clears throat> Cái số 8 cũng là một cái cần tay carbon Cái này là gì đây Ồ ồ Không thể ghi hiểu gì nha mọi người À đây Carbon roll 54 6 khúc <clears throat> Không thể ghi à, hiểu gì cái này thì là 140 g đọt 0.7 dài 5m2 <clears throat> thú về là một mét nha một hai ba để nó ghi 54 mà nó còn sai số mình đo lại còn 52 à Rồi, cái này coi số 8 sáu trăm rưỡi <clears throat> Số 8 650 Cái này cũng kết thúc video của mình rồi nha mọi người Ai mua hàng liên hệ với mình số điện thoại trên tiêu đề Mình không chuột hàng qua tin nhắn Rồi, cảm ơn mọi người nhiều tám sáu trăm năm mươi